Chào mừng bạn đến với kênh TV 24 giờ New. Chúc quý vị và các bạn vui vẻ. Xin cảm ơn. Sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Ứng cử viên thay thầy Park đã xuất hiện. Trong số các ứng viên được giới thiệu hoặc gửi hồ sơ về cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF nhằm ứng cử ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, có thể thấy có nhiều huấn luyện viên đẳng cấp châu Âu với mức lương không hề dễ chịu. Và đó cũng là bài toán mà nhiệm kỳ mới VFF sắp tới phải đưa ra lời giải, với mức lương 600.000 USD một năm mà ông Park đang nhận, VFF đã phải nhờ đến sự chung tay của nhà tài trợ, nhiều ứng viên châu Âu. Sau khi VFF và ông Park công bố không gia hạn hợp đồng, huấn luyện viên Philippe Chusier đã được giới thiệu như một ứng viên sáng giá. Nhà cầm quân người Pháp này từng đưa đội tuyển Nam Phi dự World Cup 1998 và Nhật Bản dự World Cup 2002. Am hiểu bóng đá Việt Nam cũng là thế mạnh khác của ông Chu Sier khi làm việc khá lâu tại Việt Nam và từng dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Kế đó, bốn cái tên châu Âu khác cũng bày tỏ mong muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đó là Zagan, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, Slaven Keledic, trợ lý đội U17 Bayern Munich, Robert Zosinecki, cựu trợ lý đội tuyển Croatia và Borzi Zabanjo, cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Olympiacos và Buriram United. Nổi bật nhất trong số bốn ứng viên này chính là Zagan, nhà cầm quân người Croatia vừa đưa đội tuyển Iran dự World Cup 2022 với thành tích ấn tượng, dẫn đầu bảng A vòng loại thứ 3 với 25 điểm sau 10 trận. Có tỷ lệ chiến thắng lên đến 83% trong 7 tháng dẫn dắt Iran, nhưng huấn luyện viên vẫn bị liên đoàn bóng đá nước này kết thúc hợp đồng hồi tháng trước. Ứng viên do Zinecki cũng là cái tên khá nổi bật. Thời cầu thủ, do Zinecki là một trong số những cầu thủ hiếm hoi chơi bóng cho cả câu lạc bộ Barcelona lẫn Real Madrid, ông giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 1990 và sau đó cùng đội tuyển Croatia giành huy chương đồng World Cup 1998. Ở công tác huấn luyện, do Sinecki từng làm trợ lý ở đội tuyển Croatia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Azerbaijan, Bosnia và Herzegovina. Huấn luyện viên Keledek, người Đức gốc Bosnia chuyên làm đào tạo trẻ ở các câu lạc bộ Đức, nổi bật nhất là khi ông làm trợ lý tại đội U17 Bayern Munich giai đoạn 2018 đến 2022 trước khi chuyển sang câu lạc bộ SCA Attack, Áo hiện tại. Cái tên còn lại, huấn luyện viên Ban do có nhiều kinh nghiệm với bóng đá châu Á nhất khi dẫn dắt một loạt câu lạc bộ Thái Lan, Ấn Độ. Đặc biệt ông từng đưa câu lạc bộ Buriram United hai lần liên tiếp vô địch Thái League 2017-2018 với điểm số kỷ lục, giao cản kinh phí. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết do tôn trọng hợp đồng đang còn hiệu lực với ông Park, nên ông không thể cho biết cũng như nói rõ về việc VFF đã nhận bao nhiêu lời giới thiệu cũng như email đề cử của các ứng viên. Tôi chỉ có thể nói rằng qua nhiều nguồn khác nhau, các ứng viên cũng bắt đầu gửi đơn xin ứng cử, ông nói, Bàn về chuyện chọn huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam lúc này đúng là hơi sớm, thì ông Park vẫn đang còn hợp đồng đến tận cuối tháng 1 năm 2023. Hơn nữa, việc chọn huấn luyện viên mới cho bóng đá Việt Nam do nhiệm kỳ mới VFF bàn bạc và quyết định sau đại hội vào ngày 6 tháng 11 tại Hà Nội. Nhưng dù thế nào cũng có thể thấy rõ kinh phí để trả lương cho huấn luyện viên mới là điều đáng quan tâm nhất nếu như VFF nhiệm kỳ mới quyết chọn huấn luyện viên đẳng cấp để đưa đội tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới, huấn luyện viên đẳng cấp đồng nghĩa đắt giá. Liên đoàn bóng đá Indonesia đang trả mức lương lên tới 1,5 triệu USD năm, 125.000 đô mỗi tháng cho huấn luyện viên đẳng cấp của Quốc Jin Tae-jong, Hàn Quốc. Hay trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng trả 790.000 USD mỗi năm, 65.000 đô mỗi tháng cho huấn luyện viên từng dự World Cup khác là Akira Nishino, Nhật Bản. Huấn luyện viên Philip Chusier cũng được cho là từng nhận lương cao gấp đôi ông Park, 50.000 đô mỗi tháng khi làm việc tại Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam, PVF. Khi PVF chuyển giao, ông Chu Sier cũng không được nhà đầu tư mới tái ký hợp đồng vì không kham nổi mức lương cao như thế. Theo Toto Porta, huấn luyện viên Zagan từng nhận mức lương 680.000 USD mỗi năm từ Liên đoàn bóng đá Iran khi giúp đội tuyển nước này giành vé dự World Cup 2022, ứng viên Robert Zosinecki thậm chí còn có thể có mức lương cao hơn. Bởi khi dẫn dắt đội tuyển Azerbaijan giai đoạn 2014 đến 2017, Robert do Zinecki cùng các trợ lý mang theo của mình từng nhận mức lương tổng 1,5 triệu USD năm, nhưng quan trọng hơn, đắt có sát ra miếng. Bởi huấn luyện viên đẳng cấp thế giới nhưng không phù hợp với bóng đá Việt Nam thì cũng khó thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bạn hãy để lại bình luận và đăng ký kênh nếu thấy thích những video như thế này nhé.